anh em nha đấy chào tất cả anh em thấy không hôm nay đến với lại cái kênh này của mình ấy vào đến với cái clip này của mình nhá ngày hôm nay mình sẽ gọi là làm cho anh em xem một cái trải nghiệm so sánh cho anh em giữa cái độ bát hình và bát thường nhá là xem cái bát nào vỡ trước thì tại vì nhiều anh em chơi sóc đĩa giờ cứ sợ là những cái bát hình ở bên mình hiểu công nghệ nó sẽ nhanh vỡ cho anh em bằng muỗng nước mở hiểu cho nên ngày hôm nay mình sẽ chia sẻ cho anh em và làm cái video này để cho anh em mình cùng trải nghiệm nhé xin cái thuốc này đây anh em nhìn này đây là một chiếc bát hình này đó đấy bỏ ra đèn xanh này đây là một chiếc bát thường này khi bát thường đặt vào này sẽ không được sạc được này đấy, còn bát hình này nghe thấy chưa đấy thì bây giờ mình sẽ trải nghiệm anh em đấy nhất là phải đánh được ăn vào không chứ không anh em lại bảo là mình đưa văn linh tinh là thì chết phải không anh em gì đây có nhìn rõ đây không anh không không nhìn thấy gì luôn tại vì đây nó là bát thường vâng đấy mình cho bát hình vào này đấy anh em nhìn này sấp đôi này có nhìn không thoải mái sấp đôi cho anh em này Đấy, sóng wifi nó hơi bị gì chứ ba đen này anh em thấy không chỉ có bắt hình thì anh em mới nhìn được thôi đấy sấp đôi này ba con chồng với nhau một con da dìa này anh em nhìn chưa tiếp tục ba trắng à, nhá đây là mình test cho anh em là trên cái nền tảng gọi là nhìn trực tiếp trên smartphone này ba trắng này đấy cho anh em xem đến nữa này đấy bốn đồng trắng tinh à anh em nhìn chưa đấy thì bây giờ nhá mình sẽ test cho anh em để cho anh em xem cái độ tăng tích của chiếc quát này nó như nào nhá anh em này đặt đây em nhìn chưa đang sạc này đấy thì đây mình sẽ test cho anh em là xem cái nào vỡ đây là chiếc bát hình này vỡ trước này à nhầm bát thường này đấy còn bát hình này ra đây này anh em nhé khi cái những cái bát hình anh em đánh xong như này này vẫn không bao giờ sợ chưa nhìn thấy cái tang đâu cả đây anh em muốn cái tang này anh em nhìn chưa thì đây này bắt đầu anh em mới nhìn được này nha đấy cái tang nó chỉ nằm ở trong cái viền này thôi cực kỳ an toàn ok cho anh em luôn nhá đây anh em thích này anh em nhìn cho cái bát này nó dày hơn này nó cứng hơn những cái bát này cho anh em luôn đặt lên sạc này eo đây không đấy đây mới là cái bát hình cứng này anh em nhìn nhá đây này nó chỉ làm trong cái này ok cho anh em luôn nhá đấy anh em nhìn đấy vào đây anh em mới nhìn một tí này rất là ok phải không đấy đã sạc bình thường em hiểu không đấy là bởi mình đã đập và mình test cái độ cứng của hai cái bát cho anh em đấy anh em nào mà cần những cái đồ chơi hay là cần những cái bát wifi hay là bát tàn hình ở bên mình ấy thì anh em yên tâm một điều là cực kỳ cứng cho anh em luôn nhá đấy thì cái clip này của mình mình cũng xin khép lại tại đây nhá anh em nào mà cần những cái món đồ chơi về cái đồ chơi này thì anh em hãy alo cho mình cho số điện thoại nhá đấy khép lại video này luôn chúc cho anh em lựa được những cái món đồ chơi hợp lý với sân chơi của mình nhá đấy đây là cái bát thường này rất mỏng manh này bị nó cho vỡ luôn ở đây cái bát hình này dày luôn nhá đấy khép lại video thì chúc anh em đánh sóc đĩa chơi sóc đĩa luôn luôn hiệu quả mọi sân chơi của anh em nhá chào tất cả anh em